bán nhà 2 tầng ngõ ô tô 7 chỗ. Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn một căn nhà 2 tầng ngõ 188 đường Trần Quang Khải với diện tích 51 m mặt tiền 9 m, nhà hướng đông nam, gồm phòng khách, bếp, hai phòng ngủ, phòng thờ, sân phơi, gồm hai vệ sinh tầng 1 và tầng 2 đặc biệt có thêm gác xếp dành cho khu học tập cho trẻ nhỏ rất thích hợp vợ chồng trẻ lập nghiệp tại thành phố Nam Định. Giá bán tham khảo 1 tỷ 300 triệu có thương lượng. Mọi chi tiết liên hệ 0935 758 758.